Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé Hiện tại bây giờ đang buổi tối các bạn <clears throat> Buổi tối ngày thứ bảy là ngày cuối tuần các bạn nhé Ngày mai ngày Chủ nhật rồi thì mình kính chúc tất cả chúng ta làm sao có ngày mai có một ngày Chủ nhật là chúng ta sau ngày nghỉ Sau những ngày làm việc vất vả có một ngày cuối tuần thì là thật là thảnh thơi và vui vẻ thì trước mặt bên đây là kết quả số số kiến thiết miền Bắc các bạn nhé Đặc biệt là chúng ta lại là 00 các bạn ạ Mới hôm trước là mới về 00 xong Cách 1, 2, 3, 4 5 6 hôm thì mới là không không xong thì hôm nay lại về không không các bạn nhé như hôm qua mình đã nói với các bạn là không bao giờ có 38 chạm 38 và nếu mà nó có thì nó sẽ có con không và con 5 nó xuống thẳng đít thì đúng là con không xuống đít thật đấy là theo cá nhân của mình thôi tính toán thôi nhưng mà mình không lên cái giá đặc biệt cho các bạn là vì sao đặc biệt đang đi rất ảo bây các bạn xem cái này đi rất ảo nhưng mà không bắt thì như mỗi hôm mình kiểm tra chút về mặt lô tô như mọi ngày cho các bạn một chút 92 của chúng ta về hôm nay và hai nháy các bạn này đầu 7 thì câm thì ngày mai không biết liên quan gì đầu 7 không và đặc biệt 49 của chúng ta thì hôm nay về hai nháy hôm qua chốt cho các bạn trên Zalo à trên YouTube là bạch thủ 49 thì là con 49 rất là xấu về hai nháy ngày hôm nay vậy thôi đầu 7 chúng ta câm không biết ngày mai có chạm 7 hay tổng 27 không ngày hôm qua hôm qua là ngày à, mùng 10 tháng 5 năm 2019 mình lên kênh cho số tất cả các bạn tham khảo mình giờ mình không lên đặc biệt cho các bạn nữa mình lên lô tô cho các bạn là bạch thủ 53 bạch thủ 53 của chúng ta thì hôm nay rất là tiếc 53 thì nó ra 35 các bạn ạ con số đúng là con số 499 49 và 53 từ giờ mình sẽ không chốt trên YouTube cho các bạn nữa không chốt cho các bạn hôm nay trên Zalo mình không chốt được các bạn rất là tiếc hôm nay mình chốt được các bạn là bạch thủ 84 trên Zalo nhóm cho các bạn thì mình cũng bỏ con 4994 cặp này hôm nay rất là đẹp nhưng mà hôm nay lại mình đã bỏ làm sao suy nghĩ đi suy nghĩ lại bỏ ở trên nhóm cho các bạn bạch thủ 84 nó 48 là chúng ta thì 49 ra hết các bạn ạ không, không kéo lại con song thủ cho chúng ta là 4884 thôi không sao hôm qua chúng ta ăn được ờ, xong thủ 2442 ờ, hai nháy thì hôm nay chúng ta lại thất bại thì mai mình sẽ lấy lại cho các bạn cố gắng lấy lại cho các bạn cái cầu hai nháy của ngày hôm nay thì nói chung là hôm nay ở trên kênh thì mình chỉ giúp cho các bạn đó là ăn được con lót đó là con 29 thôi các bạn ạ lót ăn được con 29 thôi các bạn nhé lót được con 29 thôi còn đâu là 14 41 song thủ của chúng ta thì hôm nay nó không ra hôm nay dòng bạch kim của chúng ta toàn ra cả cặp thôi 292 ra cả cặp 323 ra 27 vẫn ra 49 lên top cũng ra con 14 của chúng ta xong thủ lô ngày hôm nay cũng ra rất là tiếc nên là chúng ta hôm nay trên kênh mình giúp các bạn ăn được đó là con 29 thôi còn trên nhóm mà chúng ta hôm nay thất bại thì ngày mai mình sẽ lấy lại ở trên nhóm cho các bạn sẽ lấy lại cho các bạn cầu hai nháy chọn biệt của chúng ta như này thì ngày mai lại có 05 hay không tổng 0 tổng 0 thì ngày mai lại có tổng 0 hay không rất là khó tính các bạn nhé đúng một tuần tuần trước chủ nhật là về 00 thứ bảy tuần này về 00 đặc biệt của chúng ta số số quay rất là ảo mình chốt số luôn cho ngày mai các bạn nhé đỡ tốn thời gian của tất cả các bạn chốt số cho ngày 12 tháng 5 năm 2019 các bạn nhé bạch thủ lô ngày mai tất cả các bạn tham khảo cho ngày 12 tháng 5 đó là con 38 các bạn nhé lót 83 và xong thủ lô ngày mai cho tất cả chúng ta đó là 06 và 60 cặp này đang gan nhưng ngày mai nó sẽ phải ra được bạn có cái chạm đặc biệt cho tất cả các bạn các bạn chưa đặc biệt thì nếu mà các bạn xem thì các bạn thích thì các bạn tự ghép những con số của các bạn nếu các bạn có cái chạm cứng ngày mai mình bắt cho các bạn đó là chạm 1649 các bạn nhé 1649 bốn chạm này cho tất cả các bạn để các bạn tham khảo chống máu các bạn cái chạm nào thì các bạn có thể tự ghép đấy để lên dàn cho các bạn các bạn tự tham khảo còn mình không lên cái dàn đặc biệt cho các bạn mình bắt cái chạm này hôm nay bắt cái chạm còn số zalo nhóm đây các bạn 0868302096 thì là số zalo nhóm của kênh cho tất cả chúng ta nhắn tin kết bạn vào nhóm mình cho tất cả các bạn vào nhóm mình chốt lô tô cho các bạn những con số tỷ lệ cao nhất còn đâu các bạn theo lô tô của mình từ trước giờ thì các bạn biết không bao giờ thua chúng ta sẽ không thua lô tô 92 của chúng ta hôm nay ra 922 nháy thì ngày mai không biết là còn lại hay không ngày mai 2992 là cơ sở lại cũng rất là cao các bạn nhé rất cao cơ sở lại 2992 rất tiếc là cái cầu 4884 của chúng ta hôm nay rất đẹp mình chốt trên nhóm rất đẹp nhưng mà lại không ra rất là buồn thì thôi ngày mai là ngày 12 tháng 5 năm 2019 các bạn nhé cũng là ngày chủ nhật thì mình cũng nói lại là kính chúc tất cả chúng ta làm sao có một ngày chủ nhật chúng ta luôn vui vẻ và hạnh phúc còn nếu các bạn xem kênh các bạn nhớ đăng ký kênh không tiếc dụng like để ấn like để ủng hộ tất cả anh em đội ngũ làm kênh còn cầu kèo từ lô tô đặc biệt thì mình sẽ không chỉ cho các bạn như mọi lần mình nói không chỉ chỉ cho các bạn thì các bạn chỉ loạn thôi thứ nhất các bạn loạn hai mình loạn nên cũng không bắt được thật là kỹ cho các bạn được còn đô hôm nay mình chốt ở trên uh, youtube đây những con số mình chọn rất là kỹ rồi và sàng lọc cầu kèo rất là kỹ rồi cho các bạn tham khảo cho ngày chủ nhật còn đâu là trong nhóm ngày mai mình sẽ cỡ lại cho các bạn chúng ta hôm qua ăn được xong thủ lô là 424 hai nháy thì hôm nay chúng ta thất bại thì ngày mai chúng ta sẽ phải ăn thôi Vậy mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé